thì à, chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một câu chuyện về một à, bạn 17 tuổi và trên à, báo hôn nhân và gia đình và câu chuyện này nó nói đến cái chuyện mà tôi ghét bố mẹ tôi và câu chuyện này như sau Năm nay tôi 17 tuổi đang ở trong giai đoạn cam go nhất của thời học sinh đó là sắp đi thi đại học Kỳ nghỉ lễ kéo dài vừa rồi tôi ở nhà suốt và thực sự đang sắp phát điên lên vì mẹ tôi. Tôi đang rất mệt mỏi vì cái và cái tôi đang mong muốn là duy nhất bây giờ là chia sẻ câu chuyện của mình. Và tôi không hy vọng thì sẽ tìm được niềm cảm thông từ ai mà chỉ đơn giản là muốn nó viết ra thôi. Muốn ờ, tôi là đứa con gái lớn trong nhà. Sau tôi là một cô em gái nữa cách tôi 11 tuổi thì ra là tôi cảm thấy gia đình như vậy là cũng rất ổn rồi dù chị em tôi có cách nhau hơi xa nhưng mà bố tôi vốn là người có học thức và hiểu biết rất bảo thủ trong công việc có con trai nối dõi tông đường tôi đã phản đối rất nhiều cũng thường bởi thương mẹ tôi vất vả nhưng không hề có tác dụng bố của tôi là cái loại ích kỷ không biết nghĩ cho người khác vì từ đó bố con tôi vốn dấp hợp nhau thì tình cảm đã dạn nứt mẹ tôi thì cũng mang bầu tôi thực sự tốn kém rất nhiều công sức và tiền của để được con trai và năm ngoái thì em trai tôi ra đời đó là một cậu bé đáng yêu mà tôi không nỡ ghét hay buông rầy thậm chí là tôi còn yêu nó hết mực con nhớ có một lần thấy nó khóc thì tôi dỗ dành chẳng may cùng tay chạm vào đầu nó thằng nằm thằng bé khóc bố tôi điên tiết lên mắng chửi tôi mày cũng không bằng con chó tôi vốn là một con bé ương ngạnh mà chẳng chịu thiệt bao giờ nhưng mà lúc bây giờ tôi thực sự sốc và không biết nói gì thầy cũng chỉ biết khóc bố tôi vốn rất chiều tôi và ít khi mắng mỏ tôi nặng lời vậy mà chỉ là do tôi vô tình động vào con trai vàng ngọc mà mất hết sức kiên nhẫn như vậy tôi thất vọng lắm năm em trai tôi ra đời cũng chính là năm tôi thi đại học và em gái tôi vào lớp 1 và thực sự là vất vả tôi vốn là đứa học được luôn đứng trong lớp tốt cũng có chút tiếng tăm ở khu các bác ở trong họ thì lúc nào cũng hỏi thăm về việc học hành của tôi vì tôi là đứa duy nhất học được trong họ bởi vậy là tôi luôn cảm thấy bị áp lực từ bé tôi luôn coi việc học hành là hàng đầu kỳ thi này tôi coi như kỳ thi trọng đại của cuộc đời mình bởi vì nó quyết định trong cả cuộc đời tôi tôi đăng ký vào một trường an ninh điểm đầu và điểm rất cao hy vọng sẽ gánh bớt được nỗi lo tiền học phí của bố mẹ tôi học chăm lên rất nhiều lại còn bị áp lực là chị cả chị phải lo cho hai đứa em nhỏ nữa bởi vậy tôi rất quyết tâm thi vào trường ấy ở kỳ nghỉ vừa rồi tôi hy vọng là sẽ ở nhà học được nhiều hơn nhưng tôi lại đang bị stress rất nặng tôi luôn cảm thấy rất buồn và tôi chưa đề cập đến mối quan hệ giữa mẹ tôi và tôi và đó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự việc như ngày hôm nay tôi và mẹ tôi vốn không hợp nhau tôi thừa nhận là tôi là một đứa con gái hư hay cãi lợi lại lời cha mẹ và mẹ tôi vốn là một người nói nhiều tất cả mọi chuyện mẹ tôi hay lôi chuyện mẹ tôi hay lôi ra soi mói bới móc mà nói lại rất nhiều lần có những lỗi lầm tôi mắc phải thực sự muốn quên nhưng mà mẹ tôi chẳng bao giờ hiểu toàn lôi ra bất cứ như là sát đi sát lại muối vào một vết thương mà giọng mẹ tôi lại rất khó ưa cứ như kháy đểu xỉa sói người khác hoặc là do tôi được ông trời tạo ra để chống lại mẹ tôi nên mới có cảm giác như thế. Tôi và mẹ tôi cãi nhau rất thường xuyên. Trước đây những lúc như vậy bố thường đứng về phía tôi, nhưng bây giờ thì đã khác. Tất nhiên từ vụ em trai mà bố con tôi chẳng hề như ngày xưa. Vừa rồi tôi vừa mẹ lại cãi nhau vì chuyện tiền nong. Tôi là học sinh tất nhiên thì cũng chỉ xin tiền về những thứ cần thiết, nhưng mẹ tôi lại là người rất chặt chẽ không phải là không cho tiền mà là thường kêu ca phản nàn tôi suốt ngày xin tôi thì cũng tiền học thôi mà mà học nhiều thì phải trả nhiều tôi lôi mấy đứa bạn ra so sánh thì mẹ tôi bảo rằng mày không giống chúng nó vâng tôi cũng chẳng biết là không giống người ta ở chỗ nào hay là chỉ tại người ta chỉ tại nhà tôi nhiều con nên phải sống chật vật như vậy nhà tôi khá giả nhưng vì tính chi ly của mẹ tôi vẫn thành ra như vậy Chẳng hiểu vì sao mẹ tôi lại khổ sở với tiền bạc như vậy. Thú thật là vừa lo học vừa lo xin tiền như vậy tôi cũng khổ, quá khổ. Tôi đã nghỉ gần hết một nghỉ gần hết học thêm. Bố mẹ thấy vậy bảo sao không đi học cho bố mẹ được lo tiền. Nhưng mà tôi nói thật nếu mà tôi học xong mà mỗi lần xin tiền nộp học tôi cảm thấy như ác mộng vậy. Bố mẹ tôi rất tốt, lúc nào cũng lo đủ tiền nong cho tôi mà là hay kêu ca quá mà tôi đã được sinh ra thì không thể chịu nổi sống chung với những lời đó mấy hôm nay thì ở nhà nghe mẹ tôi phàn nàn kêu ca nóng nực rồi tiếng thằng em EA khóc thì có thánh mới học nổi tôi mệt mỏi tôi gắt gỏng cãi nhau với bố mẹ đã mấy hôm nay áp lực thư kỷ lên vai thì tôi đã đau đầu không dứt bố mẹ tôi cũng chẳng hiểu được tôi là một đứa con gái mất dạy bất hiếu vốn ngang ngạnh và hay hỗn láo với cha mẹ Bây giờ tôi nói chuyện với họ thì cũng chỉ như đi vào ngõ cụt. Mâu thuẫn, kể nhiều không biết. Thất vọng vì tôi, tôi cũng vậy. Tôi hối hận về những chuyện mà mình làm nhưng chẳng cứu vãn được gì vì tôi sinh ra không chịu được ai. Không bao giờ chịu nghe mắng mỏ. Sao tôi có thể tự kiềm chế được mình? Và từ khi em trai tôi sinh ra, tôi đâu đi về muộn cũng không một cú điện thoại. Thì không một tú nhìn nhắn hỏi han. Không phải, tôi lớn rồi thì cũng phải biết tự lo cho mình thì bố mẹ tôi còn phải lo cho hai em. Họ còn nhiều mối bận tâm hơn là tôi. Nhưng sao tôi có thể chấp nhận được thực ừ, sự thật này? Vốn được nuông chiều là duy nhất. Bây giờ tôi đã trở nên quá ích kỷ. Tôi chán ghét cuộc sống của mình. Nếu ai đó biết tôi nói ra những dòng này chắc chắn sẽ chửi tôi mất. Vì có gia tôi có gia đình, có ngoại hình trí tuệ, dường như là có tất cả. Tôi biết là nhiều người khốn khó hơn tôi gặp bạn ừ, hơn tôi gấp vạn lần nhưng ý chí không thể làm tôi ngừng chán ghét cuộc sống và ghét bố mẹ mình. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không thể nào dừng lại được vì có quá nhiều thứ mà không thể theo ý muốn. Giờ tôi đã bắt đầu đau, đã rất đau đầu về thu dọn hành lý rồi. Tôi thử bước ra một bước ngoặt mới thì tôi không theo một theo khuôn khổ nào cả. Không đại học, không gia đình, rồi mẹ mẹ tôi sẽ ổn thôi. Họ còn hai đứa con nữa, đặc biệt là cậu con trai yêu quý tôi đã không dễ gì vớt vát nói lại như xưa với họ và từ giờ đến sáng là tôi sẽ suy nghĩ thêm về quyết định của mình đó là bỏ nhà ra đi quý vị và các bạn vừa theo dõi xong bức thư của một bạn gái với chủ đề tôi ghét bố mẹ tôi và cách đây đã 5 năm trước rồi hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 30 phút chủ nhật tuần sau cũng về liên quan đến chủ đề này nhưng chúng tôi sẽ nói đến 13 dấu hiệu nhận biết cha mẹ độc hại đang vô tình làm hại chính con đẻ của mình. Xin mời các bạn hãy cùng đón xem. Và bây giờ chúng tôi xin chào và lại quý vị và các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để nhận video. Và hãy tương tác với tôi thông qua trang Facebook của tôi là Wake Up Phạm, địa lý khoa học xã hội các bạn hãy vào đấy và tương tác với tôi và thông qua số điện thoại 0796 365 229 đó là số điện thoại của tôi còn bây giờ chúng tôi xin chào và lại quý vị và các bạn